vẻ đẹp này luôn được ngưỡng mộ. Để giữ cho tóc mình luôn hết ngứa và sạch gầu, mình tin dùng Nizoran. Nizoran chứa ketoconazole, không dùng Nizoran cho người mất cảm với thành phần của thuốc, tránh để Nizoran vào mắt, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.